các bạn Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bọt kem sô la Đầu tiên, các nguyên vật liệu mình cần sử dụng đó là Bình làm kem, mình sử dụng bình làm kem nửa lít Thứ hai là topping base, hay còn gọi là rít cao Thứ ba là rít lùng, là non-dairy cream Tiếp theo là mình dùng sô la của Hershey và cuối cùng là ly đông với mình làm kem nửa lít thì mình à, sử dụng 250ml rít lùng và 250ml rít cao nhưng ở đây mình có sử dụng thêm sô-cô-la nên mình giảm cái lượng rít lùng lại đầu tiên mình à, đong rít lùng vào ca đông Thank cho nửa 250ml rít và rosé sô-cô-la Chúng ta đổ hỗn hợp rít lùng và sô-cô-la vào bình làm kem Sau đó chúng ta cho 250ml rít cao để làm kem mình mình làm kem này thì chúng ta không thể thiếu ga kem chúng ta sử dụng một viên cho bình nửa lít các bạn bạn nào mà nó chặt rồi không nhiều nữa thì các bạn sẽ chút bên mặt kem xuống và mạnh để cho các bạn sẽ nghe một cái tiếng xì ra sau khi gắn chặt rồi mình sẽ lắc đều bên mặt kem ta sẽ lắc cho tới khi nào mà không còn nghe cái tiếng nước ở trong đây nữa có nghĩa là lúc đó là kem đã sắp thành rồi rồi cái cảm giác của mình trong à, tay khi mà lắc thì nó đã đông lại chứ không còn như ban đầu nữa chúng ta sẽ thử vắt kem lên đây